Chào các bạn, thì ờ, như lần trước mình có giới thiệu với các bạn về cách ờ, làm ừ, keo từ ờ, mút xốp này nè và xăng thì dán máy tôn rồi dán các thứ rồi gì đó thì mục đích chỗ cái làm như vậy là chỉ chủ yếu là để bảo vệ môi trường nha các bạn nếu các bạn đi ra đường thì gặp mấy cái ở mấy cái thùng rác thì người ta bỏ cái này rất là nhiều và cái này nó gây nguy hại cho môi trường nhiều lắm bởi vậy hôm nay mình chỉ các bạn cách để làm ra một cái loại keo có thể dán được ống ống nước nha các bạn có thể dán được ống mà có thể à, bảo vệ được môi trường nha các bạn thì hôm nay mình à, sẽ à, chỉ các bạn đầu tiên là các bạn kiếm cho mình là mút xốp này nè và cái thứ hai nữa là các bạn đi ra tiệm bán nhà, sơn NC BU rồi các bạn thì các bạn ờ, hoặc là cái tiệm bán xương mà lại lớn á thì nó có sẽ nó ừ, sẽ có bán cái loại ờ, dầu chuối dầu chuối nha các bạn dầu chuối là, là dạng dầu chuối công nghiệp thì ờ, cái tên khoa học của nó là acetone dù quên mất tiêu để để mình ghi lại cho các bạn xem thì cái này nó khác với lại xăng acetone nha các bạn xăng acetone là không có làm tan được cái mốt này nhưng ờ, cái này là cái dạng dầu chuối công nghiệp không phải dầu chuối ăn nha các bạn dầu cuối chuối công nghiệp cái này để ờ, mình tẩy rửa ờ, tẩy rửa sơn như vậy pha và sơn tẩy rửa khi mình sơn rồi các bạn đó đây là chất tẩy rửa thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem cách mà mình làm để làm loại keo để dán ống nha các bạn thì đầu tiên mình sẽ lấy một cái hũ và dạ, mình sẽ à, bẻ mấy cái xốp này các bạn như xốp mấy cái xốp này à, như các bạn thấy dừa không mấy cái xốp dừa nè thì khi mà mình à, xốp dừa cũng được nữa mình lấy mình khi mình pha thì cái cái bụi cặn bụi rồi nó sẽ lắng xuống đáy nha các bạn và các bạn chế qua cái hũ khác thì cái, những cái lá đáy cái cặn bụi đồ nó dơ đồ nó sẽ lắng xuống đáy hết để bỏ cái hũ đó các bạn mà bẻ cho nó ca ra càng nhuyễn thì nó cái độ tan của nó sẽ càng mau nha các bạn đây là dầu chuối mình chế bằng các bạn bạn thấy không nó sẽ tan hết và nó sẽ ra một loại keo cho chúng ta sử dụng làm cái này à, cái dầu chuối này nó mắc hơn xăng nha các bạn bởi vậy à, cái này à, lần này thì làm nó sẽ mắc hơn như lần trước lần trước mình làm bằng xăng A92 95 thì nó sẽ rẻ hơn xăng acetone là cái chất tẩy rửa nhưng nó không làm tan được cái này nha bạn các bạn còn cái này là cái chất uh, dầu chuối aceton dầu chuối aceton dầu chuối nó còn có tên gọi là dung môi nó sẽ tan ra từ từ nha các bạn và các bạn à, ngâm à, à, khi mà các bạn làm cho nó tan ra hết rồi các bạn ngâm qua một đêm cho nó điều hòa hết các cái bọt khí này đi và chúng ta qua ngày hôm sau chúng ta sẽ sử dụng và đây khi là tôi đã làm sẵn rồi các bạn nó đây là tôi đã làm sẵn làm sẵn cho các bạn xem đó đây và keo nó thế này và hôm nay tôi sẽ dán ống cho các bạn xem ha chắc tuyệt đối nha các bạn chắc như keo dán ống cứng mà nó mà cứng hả thì này tôi dán cái này cho các bạn xem cứng nhắc hơn mà thì cái này nó nếu mà tính theo cái độ khô thì nó có thể khô chậm hơn cái keo dán ống ờ, đúng của Bình Minh nha các bạn thì cái keo này cũng ờ, cũng ngang ngửa cái keo Bình Minh nhưng mà nó cái độ khô của nó lâu hơn bởi vậy ờ, dán vào chúng ta phải chờ cho ít nhất khoảng 10 10 đến 15 phút rồi cho chúng ta không mở nước nha các bạn đó giờ nó cứng nhắc rồi á vợ tức là chưa chưa được khô lắm chúng ta mới dán thì nó sẽ à, không được khô lắm còn cái này là khô eo nè các bạn thấy không chỉ có gãi ống thôi chứ không có không có ra nổi này không các bạn coi nè chỉ có gãy ống thôi chứ không có ra nổi đó cái loại keo này là như vậy các bạn các bạn à, nhớ à, như mua à, xăng này dầu chuối nha các bạn dầu chuối công nghiệp nha các bạn tên của nó là acetone để mình ghi ra cho các bạn xem dầu chúa công nghiệp đây và nó sẽ như thế này để mình đem ra ánh sáng cho các bạn xem thì các bạn à, bỏ qua đêm thì nó sẽ cái bọt này thì nó sẽ hết và nó sẽ thành ra một loại keo như à, mình à, vừa thử nha các bạn rồi chương trình đã tới đây là hết cảm ơn các bạn đã à, xem các bạn nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ dùm nha các bạn rồi cảm ơn mọi người đã à, xem